hello cả nhà đang bị cách ly là đánh cho vui cả nhà nhé bài hoa bằng lăng của ca sĩ Sim Nguyễn hình như anh cũng là người sáng tác bài này luôn thì phải mình rất thích chất giọng của anh à, nhưng mà cái hát tới hát lui thì cũng không bằng một góc của anh Nên hát cho vui nhé nhà bên đang đốn sôi dồn tiếng cười vui tôi làm thân khách đến chung phúc mà thôi quà tôi mang đến trao chỉ mỗi hoa bằng lặng bởi mình nghèo nên chỉ đứng nép ngồi sân ôi tình xưa đã phai nay bằng tay nàng đang với ai nỡ quên mối tình thơ ấu thôi đành mang đứng đau cho người vui tròn kịp đến sau riêng mình tôi ôm lấy ngàn nỗi đau tình ơi sao có công đời lắm bề xấu nên cuộc đời nữa lấy mất tôi chỉ giữ môi bóng hình thôi em giờ vui áo ho tôi nhìn em lòng đau xót xa âm thầm tôi đứng ôm nỗi buồn rồi đã tôi và em chẳng xa nhưng vì tôi ngại nên đứng xa thôi đành mang núi tiếc một giấc mơ Em giờ đây đã quên bởi vì tôi nghèo so với em Bao ngày thơ đã qua chỉ là di vang Thôi thì tôi chúng em duyên trò câu đẹp đôi với nhau Con đường chia hai ngã đành cách xa giờ đây đã quên bởi vì tôi nghèo so với em bao ngày thơ đã qua chỉ là gì vãng thôi thì tôi chúng em duyên chầu câu đẹp đôi với nhau con đường chia hai ngã đành cánh xa cả nhà